Cậu bé chỉ cần xem đầu bếp thái rau, phút chốc đã ghi nhớ lại đao pháp, một giây sau. Cậu cắt cà rốt thành những lát chỉnh tề, điều này khiến đầu bếp kinh ngạc, mà đây chỉ là một trong những năng lực hết sức bình thường của cậu. Bàn tay của cậu bé giống như những cái máy, dùng công phu đoang đoang vài cái tên thớt, cà rốt thái lát ngay lập tức biến thành những sợi mỏng như tuyết. Đây là loại đao pháp gì chứ? Nghênh phong thiên đao chảm, với đao pháp này, cháu muốn tìm một công việc ở chỗ các chú, yêu cầu này không quá đáng đâu nhỉ. Nhưng mà tiếc rằng, người ta lại không hề muốn nhận cậu chút nào. Mướn trẻ nhỏ làm việc là phạm pháp, cứ như vậy cậu bé bị mấy nhà từ chối liền. Cậu lang thang ở đường phố thành đô đã 3 ngày rồi, ai nhìn cũng thốt ra câu đáng thương, nhưng thực tế là bọn họ vốn dĩ không cần phải chịu khổ như vậy. Ông nội của cậu đặt thúc vốn là một đầu bếp hàng đầu, bạn xem ông ý chỉ tiện vung tay vài cái, nguyên liệu như thể đang nhảy múa. Trong 2 phút ngắn ngủi, nhưng tiếc là tay nghề của đại thúc tốt như vậy nhưng lại không có truyền nhân kế thừa, đứa con trai duy nhất thì rốt nát kém cỏi, không muốn làm đầu bếp, nhất quyết muốn làm luật sư, đạt thúc tức đến nỗi bỏ nhà đi bụi, chính là đã bay từ Hoa Kỳ đến thành đô cách đó hàng nghìn dặm, nhưng may rằng đạt thúc gặp được cậu bé Nhất Bác, Nhất Bác là một đứa trẻ thông minh, khiến đạt thúc vô cùng yêu mến, ngay cả khi nấu ăn cũng học đến xuất thần nhập hóa. Mọi người mau giúp cháu chuẩn bị, một quả dưa chuột ba củ măng, hạt sen 20 hạt bạch quả 20 hạt, một lạng củ sen, 6 lạng dầu, 8 lạng đậu phụ đông bắc đã chọn lọc, 9 lạng mầm đậu tương, hai lạng nấm, hai lạng hoa cúc, hai lạng gừng tươi, 4 lạng nấm khẩu bắc, 6 lạng cải bắc thảo, đậu hũ cắt miếng dày 1,5 cm, rộng 3 cm, dài 6 cm, đậu phộng bóc vỏ, cắt hoa cúc thành sợi nhỏ dài 3 phân. Được được. Tiểu sư phụ bạch quả, hạt sen, cải bắc thảo đã được xào xong xuôi, chuẩn bị vào việc. Cắt lát dưa chuột càng mỏng càng tốt, được thôi. Mang lồng hấp lên, Nhất bác dùng chanh để làm lớp lót bên dưới, sau đó cho cả một miếng đậu phụ áp vào trong chảo, rồi cho thêm hạt sen, dưa chuột và các nguyên liệu khác được lót ở bên cạnh. Đầu tiên đun sôi lồng hấp với lửa to trong nửa giờ, rồi lại đun lửa nhỏ trong nửa giờ, sau đó đặt dưa chuột lên trên là xong rồi. Cứ như vậy một món cung đình đã hoàn tất, ăn một miếng là muốn bay lên trời luôn rồi. Cũng kể từ đó, Đạt Thúc nhận ra, cậu bé trước mặt này, có lẽ cậu chính là truyền nhân thừa kế tay nghề của mình, nhưng điều này khiến người đồng môn sư đệ của ông này sinh sự bất mãn, bởi vì không ít lần ông ta muốn học chút gì đó từ Đạt Thúc, nhưng vì nhân phẩm bất chính nên nhiều lần bị Đạt Thúc từ chối. Do vậy ông ta vẫn ôm mối hận, luôn phòng bị kế hoạch để làm chút chuyện xấu xa gì đó. Đúng lúc thời cơ đến rồi, lần này Đạt Thúc sẽ tham gia cuộc thi đầu bếp tứ xuyên, sư đệ mặt dày cũng lập tức tham gia, hơn nữa còn mua chuộc mọi người, bỏ thuốc vào nước Đạt Thúc. Ngay trước khi cuộc thi bắt đầu, Đạt Thúc lại đang cắm rễ ở nhà vệ sinh cách đó ngàn dặm, không thể nào tham gia cuộc thi được. Lúc này nên làm gì đây? Ngay lúc nguy cấp, Nhất Bác Dũng cảm đứng ra, tôi muốn thay ông nội tham gia cuộc thi đầu bếp. Mà sư đệ thấy vậy thì vui sướng không thôi, nếu hạt giống số 1 bỗng chốc biến thành một cậu bé còn chưa mọc hết tóc, vậy tỷ lệ thằng của ông ta không phải tăng lên nhiều rồi hay sao? Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ tới, cậu bé này có năng lượng của thiên tài người khác ai nấy đều tinh thông tài nghệ, chiên, nướng, xào, rán chung, nấu, hấp. Chỉ có mình nhất bác bình tĩnh ăn vải, xem kịch, sau khi ăn no nê xong mới bắt đầu đổ dầu vào chảo, sau đó cũng chẳng thèm cắt đậu phụ mà cho thẳng vào rán. Vì để đạt được hiệu quả ngoài giòn trong mềm, cậu cho thêm chút ớt bột. Quan trọng nhất chính là thìa đậu tương thần bí này. Nhất bác dùng đầu lưỡi nếm thử, ưm chính là mùi vị mình muốn. Sau đó cho toàn bộ vào chảo. Tiếp theo là ba loại gia vị. Đã đến lúc đóng nắp chảo rồi, cậu úp ngược cái bát vào chảo. Nghe nói là không để mùi vị thoát ra ngoài. Sau đó úp ngược chảo lại, dùng nội công của mình. Đến tôi cũng không hiểu sao món ăn lại được thành như vậy. Sau đó, thời gian thi đấu kết thúc, tất cả các món ăn đều được đưa đến trước mặt ban giám khảo, nhưng rõ ràng món ăn của Nhất Bác rất lạc loài, không ai trong ban giám khảo nếm thử, nhưng tất cả đều rất ấn tượng với các món ăn của sư đệ, cho đến khi cậu bé khẩn cầu, ban giám khảo mới vươn tay động đũa tới món của Nhất Bác, nhưng không ăn thì không sao, vừa nếm thử, tất cả giám khảo đều không khỏi cảm thán,